Hello Kim xin chào à, các anh chị cũng như quý nhà đầu tư nha Hiện tại Kim đang đứng tại một cái lô đất ở khu phố 2 thị trấn Châu Tiến à, huyện Châu Tiến tỉnh Bình Dương An là cái lô đất này rất là đẹp Hiện tại lô đất này với diện tích là 11 m ngang và dài là 50 m và có ba cái mặt tiền luôn một cái mặt tiền ở đường 96 à, một cái mặt tiền à, ở đường à, cách mạng tháng 8 đường rất lớn ha đường chính luôn thì à, bên hông là một cái đường thông thì à, bây giờ Kim sẽ quay camera này lại để quay rõ cái lô đất này cho anh chị xem nha đây là vị trí của lô đất và hiện trạng của lô đất đây anh chị bắt đầu từ cái à, cái cột này qua tới cái cột hàng rào bên kia ha tới giáp ranh bên nhà, nhà bên đó là 11 mét à, vuông nhất luôn và cái lô đất này thì nó có hai mặt tiền nhưng mặt tiền đường này á, chị thấy á, là mặt tiền đường X6 và bên hông căn nhà này nó có con đường 11 và nước mở đường này luôn và hiện trạng đất thì anh chị thấy rất là bằng phẳng sạch sẽ ha à, ở đây thì ngay trung tâm ờ, của thị trấn rồi cho nên là các tiện ích thì khỏi phải nói điện đường trường trạm à, công an à, ủy ban dân thị trấn trung tâm đầu não của huyện Nho Tiến thì cách đây khoảng một km thôi đây lên à, khu Bình Chánh của ban huyện Dầu Tiến thì chỉ có một km đây như em à, quay cho anh chị coi đất ở đây rất là thuận lợi để kinh doanh mua bán hoặc là đầu tư các nhà ở rất là thoáng mát luôn à, khi mặt đường ở đây anh chị thấy là mặt đường cách mạng tháng 8 hay còn gọi là đường Bình Đai mặt đường rất là rộng bốn làn xe ha anh chị thấy đây đó để em bước qua bên đây em quay rõ hơn nhanh chị xem nhé đường này xe lớn cũng như là lượng xe lưu thông rất là nhiều vô cùng thích hợp để đầu tư kinh doanh nha anh chị đó à, kế bên đây thì à, có cửa sắt Hồng Phi là doanh nghiệp lớn về kinh doanh sắt thép đá à, hoa cương và các quán ăn dịch vụ à, hai mặt tiền luôn nếu mình kinh doanh theo hướng ờ, đông bắc cũng được mà mặn kim thì hướng tây tây bắc cũng được nha anh chị đó dân ở đây thì vô cùng thân thiện rồi sổ sách thì ok ha hiện trạng đất thì anh chị thấy rõ hơn à, bây giờ à, em sẽ đi ngược lại em quay từ dưới lên trên cho anh chị coi thì anh chị thấy cái cột rào bên đó với lại cái hàng rào bên đây ha là nó đầy đủ rồi ha rồi, như vậy thì à, lô đất này á, với giá em bảo đảm là mềm nhất ở khu vực này. Có nghĩa là từ cái con đường cách mạng tháng 8 này á, lô đất này á, là cái lô đất có cái giá mềm nhất. Và anh chị muốn biết cái đó, giá đất này nó mềm ra sao và bao nhiêu có thể đầu tư được thì anh chị hãy để lại số điện thoại bên dưới ha. Và có thể gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại kết bạn Zalo với em. Em sẽ IP trực tiếp để gửi giá cũng như gửi hình ảnh đất cho anh chị nha. Rồi, chào anh chị nha đây cái bên hồng đó là đường hai bà trưng đường cách mạng tám này, à, quán karaoke mon ha, bên kia thì doanh nghiệp chó vỏ xe đầy đủ hết luôn đường này là đường hai bà trưng này là mở nhựa rất lớn luôn nè anh chị đó ngoài đó thì à, đường cách mạng 8 à, đường này cũng là đường cách mạng tám hai mặt đường này là lô đất này là được lô đất ba mặt tiền vô cùng thích hợp kinh doanh mua bán đầu tư ha rồi xin à, anh chị quan tâm lô đất cũng như quý nhà đầu tư quan tâm lô đất này thì hãy để lại cái à, số điện thoại bên dưới hoặc là IP trực tiếp cho em ha em sẽ à, alo lại hoặc là em gửi IP lại cho anh chị như quý nhà đầu tư hãy kết bạn Zalo với em và đăng ký theo dõi kênh YouTube của em nha bên này em sẽ up lên cái kênh YouTube của mình á để mọi người xem được ở chế độ HD Full HD 1080 cho nó rõ hơn sắc nét hơn về cái lô đất của mình ừ, tại vì mình up qua cái Facebook thì à, nó không có được ờ, sắc nét lắm rồi xin anh chị hãy theo đường link bên dưới click vô kênh YouTube để xem rõ hơn cái uh, lô đất này ha chào anh chị và chào quý nhà đầu tư nha nhớ đăng ký kênh nhà IP lại để lại số điện thoại em sẽ gửi sổ cũng như gửi hình ảnh đất qua cho à, báo cáo cái giá đất cho anh chị luôn sau này có những lô đất nào mà đẹp hơn giá đầu tư như là đất ngọt đất chưa qua đầu tư đất f không hoặc là đất ờ, tốt à, vị trí tốt đầu tư tốt thì em sẽ gửi cho anh chị nha Xin chào anh chị